Hello, à, chào mừng tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình Phi lần đầu tiên, à, tôi vẫn xin gửi tới tất cả anh chị em cùng với gia đình của mình này Một lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công à, Sau một chặng đường khá là dài, khoảng thời gian là hơn 3 tháng, gần 4 tháng Thì tôi có ra rất nhiều các video, mang rất nhiều nội dung mà do anh em đề cập đến Là vấn đề về nhà cái, nhà cái lừa bịp như nào, nhà cái nào, nhà cái lừa đảo Đấy, à, các trang app nào à, là có thể đầu tư chơi online, có thể... À, chơi gọi là gọi là chơi xanh chín còn những trang app nào đó gọi là lùa gà nó sẽ chỉnh kết quả trực tiếp và nó lừa bịp anh em đấy nó sẽ kiểu là trên Facebook hiện nay bây giờ chắc là hẳn rất nhiều anh em không biết đâu tính khoảng ra là nó phải tầm hơn 4 đến 5 nghìn cái trang app đầu tư cờ bạc online hiện nay rất nhiều anh em không biết đấy mà những trang app uy tín và kiểu anh em đầu tư được và có thể gọi là nạp rút tiền trong vòng rất nhanh trường hợp mà ví dụ anh em rút vài ba trăm triệu nó sẽ rơi vào tầm 5 đến 7 phút là có thật những trường hợp anh em nạp một hai triệu hay là 10 triệu hay là 15 triệu hoặc là rút về nạp vô á rút về và nạp vô nó chỉ rơi vào tầm đúng 30 giây đến một phút chậm quá nó hai phút là nó về đấy là những trang áp như những trang áp đó uy tín như thế anh em có thể chơi á, thì nó chỉ rơi vào tầm đếm đầu ngón tay chỉ được một đến hai áp thôi đấy là nói đấy là chia sẻ với anh em như thế nên cái vấn đề đầu tư vào cái vấn đề đầu tư online hiện nay á mà anh em muốn đầu tư á, muốn bỏ tiền vào đâu á, thì anh em nhằm lên bỏ ra thời gian của mình ra dành thời gian của mình ra để mà đi tìm hiểu đấy à, lấy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm những cái gọi là những trang app nào uy tín những cái nào mà nên làm cái nào không nên làm anh chị em là phần phải tìm hiểu kỹ rồi mới chơi nhá chứ đừng à, nghe theo một cái lời rủ rỗ hoặc là lôi kéo hoặc là những cái lời quảng cáo thì nói chung là ừ, tôi thì cũng là một người bình thường thôi cũng không phải có gì nó kiểu là à, to lớn hay là nó cao sang nên là cũng không muốn dây dưa gì nhiều với những cái trang app hoặc là những cái uh, thành phần mà nó gọi là đi lừa đảo lừa bịp thì tôi cũng không làm việc nó nên là cũng không thể nào mà nói rõ hay là chi tiết cho tất cả mọi người được đấy nên là chỉ nói chung chung nên là anh chị em á nên cẩn thận đấy là khuyên mọi người như thế rồi thì nói chung là ừ, trong cái đây là cái kênh của tôi này Minh Fit X này thì chung là cảm ơn uh, rất nhiều anh chị em uh, đã gọi là xem video đấy rồi uh, À, đăng ký cũng như là theo dõi và đồng hành cùng tôi trên cái chặng đường trên cái con đường mà đầu tư kiếm tiền online này đấy thì chúng nói chung là cũng rất vui à, vui có buồn có được mất có này đấy thì à, chắc hẳn là rất nhiều anh em theo dõi từ đầu thì cũng đã biết là tôi là như nào rồi và ra sao rồi thì cũng không muốn nói lại nữa rồi về nội dung của video ngày hôm nay á thì à, tôi sẽ có những nội dung như này một là cái vấn đề đấy là những trang app lừa đảo hiện nay thì lát nữa tôi sẽ cho tất cả anh chị em xem một đoạn video đấy là của những cái trang game nào mà nó lừa đảo cho anh em thì tôi sẽ cho anh em xem và anh em sẽ hiểu và một nội dung thứ hai đấy là cái à, phương pháp bắt cầu cái lập trình cầu của nhà cái uy tín mà tôi đang đang um, chia sẻ và đang hướng dẫn cho anh em chơi ở trang app uy tín đấy á thì nó bắt đầu thay nó bắt đầu thay đổi và nó quay lại cái lập trình cũ anh em hiểu không tức là trong một khoảng khoảng thời gian là trong một tháng nay là nó đã thay đổi tức là nó sẽ chạy loạn rồi nhưng mà tầm bây giờ bắt đầu mấy hôm nay trở đi thì cầu nó bắt đầu quay trở lại thì đấy là cái những cái nội dung chính trong video ngày hôm nay thì ờ, đầu tiên là tôi sẽ đi vào cái video cái đầu tiên là cái quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ tất cả mọi người nhất để mọi người có thể là biết được mình nhanh chân những trang app có lừa đảo có uy tín hay không và có bị lừa hay không đấy là cái cái mà tôi muốn chia sẻ rất là mong mọi cho tất cả anh em xem anh em xem này mình thì nhiều bạn đây anh em xem nhé đấy đoạn vừa nãy hơi bật hơi lỗi để tôi chỉnh lại cái cho anh em xem cho rõ này đây là những cái trang app thì tôi sẽ không nói rõ và anh chị em tự xem và tự tự biết nhá tức là tại vì tôi không muốn dây dưa hay là dính líu hay là muốn à, gây hiểm khích với bất kỳ một cái trang app hay là những cái à, à, thành phần gọi là những cái công ty hay là những tập đoàn gì nó làm game hay là như nào tôi chỉ là một người bình thường một người chơi giống như anh em và những cái gì tôi thấy không tốt thì tôi chia sẻ lên và anh chị em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn sâu hơn hay là muốn giúp đỡ là muốn bộ hay là muốn hỏi như nào thì anh em gọi là nhắn tin vào Zalo trên cái kênh YouTube đấy anh chị em nhắn tin riêng thì tôi sẽ chia sẻ nó được rõ hơn còn bây giờ đây tôi chỉ cho anh em xem video và nói qua một chút thôi nhé anh, anh em xem, xem đã à, mình, mình thì nhiều bạn cũng hỏi cái phần admin này thì ok nay video này mình sẽ giới thiệu anh em xem luôn nè để anh chị em xem nhé đây admin gồm có tài xỉu này đây tài xỉu đây thì đây giả sử mình đã đặt vào xỉu 10 triệu rồi và admin ờ, sẽ hiện cái tên người đặt ở đây nhá đây bạn muốn cho về xỉu hay về tài tùy bạn đây mình cho về xỉu này ba con hai nhá đây mình cho về xỉu này anh em xem nhé <coughs> mình nói chung video này mình sẽ giải đáp cho anh em tất cả thắc mắc về quản lý game như nào vân vân và mây mây đây đây đây 222 đây ok giai cấp và đây đây bầu cua đây cũng vậy bầu cua ai đặt ở đây cũng hiện hết đây mình chép cho anh em xem thêm cả bầu cua đây mình đặt một triệu vào con tôm này đây nó sẽ hiện là adc tên nhân vật adc đặt một triệu này và tôm này đây mình cho ba con tôm này được ok chưa à, sóc đĩa rồi sóc đĩa cũng vậy ai đặt nó sẽ hiển thị đấy hết anh em ạ, mi poker này thì anh em đây là nổ hũ cho nổ hũ đây mình cho nổ hũ cho anh em xem thử nhá a b c một hai ba ok đây cái này là ba con tôm này đây cộng 3 triệu 9 này ok cho anh em đây mini poker này. đây mình quay hũ 10.000 nổ luôn anh em gì đó à ok chưa ok chưa ok chưa anh em đấy đấy nhá đấy là một cái đoạn video mà tôi cho anh em xem đấy ok anh chị em xem xong video thì chắc là sẽ có rất nhiều cái vấn đề hoặc nhiều câu hỏi muốn đặt ra đúng không bây giờ trong đầu đang rất là rối đúng không thì tôi biết tôi biết là anh em đang làm nói chung là do một phần là vì áp lực à, công việc à, áp lực về gia đình đấy, tiền nong cuộc sống à, phải lo cái này cái kia vợ con à, vợ chồng con cái rồi bố mẹ như này thì chúng ta mới gọi là đi tìm lên mạng tìm những cái gọi là những cái trang app hoặc là những cái uh, uh, sàn những cái nơi đầu tư giống kiểu như là chứng khoán hay là cổ phiếu hay là đầu tư online này đấy thì đúng là do một phần tất cả đều vì cuộc sống thôi đấy vì gia đình thôi nên là anh chị em mới lao vào cái này nhưng mà khuyên với anh em là à, cũng là một người chơi giống như anh em thì à, mình nên chọn những cái cái nào mà nó uy tín những cái nào mà nó gọi là uh, thật sự là chơi được bỏ tiền vào được và ăn như ví dụ như là mình đặt mình đặt đúng thì mình ăn mình đặt sai thì mình mất nó đơn giản là như thế thôi chứ không phải là kiểu là mình vào đấy nó cho ăn là ăn xong rồi nó cho mất là mất thì như thế thì chúng ta gọi là không nên nhá và nói xong cái, chia sẻ xong cái video á thì anh chị em có nhiều điều muốn hỏi và tôi tự nhiên cũng có rất nhiều điều muốn nói đấy thì nói chung là rất nhiều anh chị em tìm đến nói chung thời gian gần đây á, thì công việc của tôi thực sự là nó không có ổn định một chút nên là rất là bận đấy tức là hôm nào cũng phải đi thôi hôm nào cũng phải đi nói chung là hôm thì uh, ra đi đi ra ngoài kia hôm thì bắc hôm ngày thì nam thôi nói chung là mỗi hôm là một vài hôm nên là rất là bận thật sự là không có thời gian mà à, để mà trả lời hay giúp đỡ anh em nhiều được nên là anh chị em ạ mà những ai mà đang à, thật sự là muốn tìm hiểu hay là đang thật sự khó khăn đấy muốn tôi gọi là giải đáp các cái vấn đề thắc mắc gì á hoặc muốn giúp đỡ cái gì thì anh chị em bảo là nhắn tin đến Zalo thì thứ nhất là anh em nhắn cho nhiều nhiều một chút để cái thông báo nó nổi lên thì cái tin nhắn của anh em nó sẽ hiện lên và tôi biết anh em đang khó khăn và đang ngân gấp thì tôi vẫn sẽ gọi là vì có ngồi trên xe hay là có đang ăn thì vẫn cầm cái máy vẫn phép anh em được bình thường một vài phút nó là điều bình thường không sao hết đấy còn những trường hợp mà những anh em tìm đến mà nhắn tin gọi là hi hello hoặc là alo hoặc là icon này kia thật thì thật sự xong rồi thật sự là tôi đến thì tôi vẫn cứ uh, đó là cùng chơi với nhau cùng ờ, nói chung nói thẳng ra là cùng chơi cờ bạc với nhau thì cái tâm lý và cái ờ, tính cách mỗi con người nó đều thoải mái và đều như nhau thôi nên là tôi những anh em tìm đến á tôi sẽ đều giúp và đều gọi là trả lời cũng như là nhắn tin gọi là chia sẻ gọi nghe bình thường nhưng mà thật sự là cái lúc mà tôi bỏ thời gian ra có những người á tôi bỏ thời gian ra cả nửa ngày hoặc là có những người tìm đến vào ban đêm á có những người tôi phải trò chuyện đến tận ba bốn giờ sáng có những người là gọi là tạo tài khoản làm à, tài khoản cho tới cả đêm tới ngày mai thì nó mới xong nhưng mà cứ khoảng thời gian tôi bỏ ra cho anh em tôi làm cho anh em á thì tức lúc tôi làm xong thì anh em lại không trả lời để anh em không trả lời và thứ hai nữa là tôi làm xong thì anh em lại bỏ đấy anh em xem như là chưa có chuyện gì đấy thì một sự là một cái vấn đề thật sự là rất là muốn nói nhưng mà thật sự là không biết nói anh em như nào à, về cái vấn đề mà ừ, cái tang chơi á, anh em tìm đến á thì thứ nhất là đã tìm đến tôi rồi anh em đã sai rồi thì anh em gọi là lắng nghe một chút đi nhá lắng nghe một chút để mà mình sửa cho nó nhanh đỡ mất thời gian của tôi và đỡ mất thời gian của anh em chứ vào anh em tìm đến là vào thẳng vấn đề luôn và cái thứ hai nữa là khi mà tôi chỉ cho anh em những trang app nào chơi được trang app, trang app nào lừa đảo thì anh em gọi là nói chung là một là anh em nghe thì anh em à, qua bên đấy chơi cùng tôi luôn hoặc là chơi trong đấy thì có rất nhiều anh chị em khác cùng chơi nữa chứ không phải riêng mình tôi thì nói chung vào đấy cũng chỉ chơi với mọi người trong nhóm thôi chứ không phải là tôi thì tôi thường rất hay bận nên cũng là ít chơi nhưng mà một ngày cũng bỏ thời gian ra một à, một vài tiếng gì đấy để vào chơi với anh em hoặc là à, cái phương pháp bắt cầu hoặc như vào tiền của tôi ấy, tôi sẽ bỏ ra một vài tiếng để mà vào để là chơi và cho anh em chơi cùng đấy nên là anh em đến á, đừng làm mất thời gian và một cái nữa là ừ, cái tài khoản nó có bị soi hay không tài khoản nó có bị nhà cái nó quét hay như như nào không thì khi mà tôi tạo tài khoản hoặc là làm tẩy trắng cho anh em á thì anh em gọi là đừng có đừng có hỏi hay giải đáp hay là đừng có thắc mắc vấn đề gì chỉ cần im lặng nghe theo tôi và làm xong thì anh em lấy tài khoản đấy chơi đấy nó đơn giản như thế thôi còn anh em ví dụ trường hợp những anh em mà không tin tưởng hoặc là những anh em mà thật sự là nói thẳng ra là anh em không có kiến thức một tí nào hết rồi là nhiều anh em còn bảo tôi là lấy số lấy số điện thoại anh em làm cái gì đấy mà úp chứng minh làm cái gì tôi chưa tôi chưa bao giờ trên những trang app ừ, cờ bạc nào mà nó gửi chứng minh thì đấy là anh em đang chơi những trang app gọi là trang app à, lừa đảo thôi những thằng app gọi là trang app ảo trang app nó nó mọc ra nó non nớt như này để nó dụ dỗ anh em thì cách lập tài khoản ví dụ những những anh em mà chơi những cái trang gọi là anh em chơi bài á những trang những cái trang mà nó gọi là chỉ cần đăng nhập tài khoản vào mật khẩu vào tạo một cái cho anh em nạp thẻ cào vào anh em chơi đúng không đấy thì tôi hỏi anh em là đã có anh em chơi game bài nào mà nạp thẻ cào mà đã ăn được về như này hoặc là rút tiền về tài khoản ngân hàng như này như kia chưa đúng không anh em phải đội điểm đúng không ạ và sẽ không yêu cầu chứng minh hay là số điện thoại hay gì hết đúng không đấy thì những tăng áp như thế anh em chơi làm cái gì anh em đến những tăng áp này những tăng áp này những tăng áp ở cái sảnh quốc tế sảnh gọi là sảnh bên nước ngoài anh em hiểu không nó nguyên cả một cái casino của nước ngoài nó sẽ yêu cầu anh em rất là nhiều và tất cả mọi thông tin của anh em nó đều phải chính xác và chính xác thực lực của anh em thì khi anh em nạp tiền cũng là tiền của anh em mà khi anh em rút tiền về thì tiền cũng về chính số tài khoản ngân hàng của anh em đấy đấy là vấn đề mà tôi nói với nhiều anh em thế một sợ thì đừng không có chơi mà thứ hai ờ, đã sợ là không có chơi mà đã chơi là đừng có sợ nói thẳng với anh em là như thế nhá nên là đừng đến nói chung là đến với tôi tôi sẽ đi vào cái trọng tâm chính luôn là anh em đang gặp thứ nhất là tôi sẽ biết tôi sẽ phải hỏi và nắm bắt anh em đang khó khăn ở đâu sai ở chỗ nào và tôi sẽ điều chỉnh ngay chỗ đấy và sửa luôn chỗ đấy và anh em á không tin thì anh em có thể đi luôn hoặc từng tìm đến mất dài dòng thời gian của anh em cũng như của tôi còn đã tin đã tìm đến rồi thì những cái mà tôi nói với anh em chia sẻ hoặc là bảo anh em làm á tất cả chỉ muốn tốt cho anh em thôi còn và tôi không muốn giải thích nhiều là những cái vấn đề là um, anh em hỏi nó ở ngoài với cái vấn đề là uh, đầu tư online này thì những ai mà tìm đến từ trước đến nay và đã theo dõi từ trước tới nay rồi thì uh, chắc chắn là nhiều anh em sẽ hiểu rồi đấy và rồi chắc là video này nó cũng đến đây rất là dài rồi khả năng là chỉ đến đấy uh, còn cái vấn đề á mà phương pháp hoặc là cái, cái lập trình cầu mà những anh em mà đã đang theo tôi uh, uh, kiếm lãi hàng ngày đây á thì cái uh, nhắc với anh em trong nhóm và những anh em mà đang theo dõi một chút kênh theo dõi kênh một chút là uh, lập trình của cầu á thì bây giờ nó thay đổi rồi nhưng mà video quá dài nên là không thể nào mà nói hết luôn một lượt được thì nên là video này thì tạm thời tôi sẽ chia sẻ những cái gọi là những cái app lừa đảo trang app lừa đảo và uh, một chút tâm sự về anh em như thế nên chơi hay là như nào đấy còn video sau thì tôi sẽ lên một cái video đấy là về cái lập trình cầu nó thay đổi và quay trở lại như nào rồi thì à, mọi người chờ video sau thì những ai mà thật sự mà cảm thấy những cái video của tôi nó ý nghĩa đấy thì tôi nói luôn là vẫn là tôi vẫn là một người chơi nha anh em cũng là một người chơi cờ bạc nha anh em cho online thôi đấy thì những kiến thức kinh nghiệm và tôi biết cái gì và anh em cần cái gì muốn hỏi cái gì muốn giúp đỡ như nào thì cái gì tôi biết tôi sẽ chia sẻ lên đây hết đấy nên là anh em mà cảm thấy mà những cái video của tôi nó ý nghĩa mang lại cái lợi ích cho anh em á đúng không ạ nói chung chúng ta đến với nhau cũng thế thôi có lợi ích thì chúng ta đến với nhau mà không có thì chúng ta xem nhau như người lạ cũng chả giúp đỡ gì được nhau đâu nên là bỏ qua nhau và những ai mà thấy nó ờ, hữu ích hay là giúp được anh em cái gì đấy hoặc là muốn theo dõi hoặc là muốn tìm hiểu thêm những vấn đề thắc mắc gì về phương pháp bắt cầu tài xỉu hay là sóc đĩa hay là các trang mạng nhà cái đầu tư hiện nay á muốn thắc, muốn hỏi vấn đề gì muốn tìm hiểu vấn đề gì thì anh em cứ đăng ký video à, đăng à, like video và đăng ký kênh đấy minh phi tx này rồi anh em muốn hỏi vấn đề gì có thể là bình luận ở dưới video hoặc có thể là nhắn tin trực tiếp vào cái Zalo đây 0904185293. Minh Phi, tôi sẽ giải đáp và giúp đỡ tất cả anh chị em mà tìm đến. Rồi bây giờ thì video này tôi sẽ kết thúc ở đây. Nói chung là chào mừng tất cả mọi người. Chúc tất cả anh chị em cùng với gia đình của mình một lần nữa là có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thật là thành công.